nói với em có làm sao nè dạ. sao sao sao sao không làm cái đó không nè cùng lắm đúng rồi mà thầy cứ làm đi Ủa thầy thầy thầy Gì? ơi thầy đi Mỹ thầy ngoại giao kiểu gì mà bây giờ ai ISO quay của em từ dạng hộp sang dạng bịch thế này Nè em em rờ cái bịch cho thấy nó nó, nó, lạ không nó không Ờ ngộ ha sao thầy bóp vậy mà nó không bị banh cái cái cái, cái miếng khóa ta Không có bị hở tí nào luôn Damn Thôi, mệt quá à Bây giờ á là theo cái nguồn tin á mà gọi là thầy đi do thám được á gọi là chưa kiểm chứng Lazada chuẩn bị IPO IPO IPO là đi thi hả I, IPO chứ phải Olympia IPO là IPO là lên sàn chứng khoán New York ok à. vậy hả ờ à. cái này là lớn rồi nha nên là Lazada phải lấy điểm với chính phủ Mỹ à đó liên quan gì ai quên cái này là thân thiện môi trường em cái bịch này là thân thiện môi trường à friendly đó hả còn cái hộp á à. là để phân hủy một cái hộp thì mất thời gian 100 năm chứ còn bây giờ những cái hộp nhựa đó là cái tiêu chuẩn của EU e hay là Mỹ gì đó nó, nó rất là hạn chế hèn gì mấy cái, cái, hạn chế. mấy cái dòng RTD cũng dạng à, dạng dạng, dạng hộp hộp giấy mà đâu phải hộp nhựa đâu đúng cái RTD không phải là hộp nhựa nha từ gì thầy từ mía mía của Nam Mỹ Ủa, bao bì làm từ mía hả no cái nắp cái nắp hả còn cái kia là giấy à, phải à, coi là sao chứ mà chuyển sang dạng bịch này bây giờ là phải phải giải thích cho khách hàng là thành phần nó thay đổi gì không thành phần tất nhiên là không thay đổi nó đây là nó thôi một trăm phần trăm protein isolat phương pháp sản xuất cfm nhưng mà sao cái này vò mà nó không bị banh cái cái nguồn nguyên liệu sản xuất quay này cực kỳ tốt rất là tinh khiết và cái ờ, nguồn nguyên liệu đó là là USA rồi này nọ lắm em bây giờ ờ, không gram đường đấy 25 gram đầu tiên quay isolat đấy không em thấy cũng được nhưng mà cái bịch này nhìn cũng xinh nói với chị em có làm sao nè dạ. ừ, sao sao sao sao không ờ, làm cái đó không nè cùng lắm đúng ăn rồi. mà thầy cứ làm đi đó không hai phương rồi nè phương đứng nè ghê ta không bị gì luôn không bị rách không bị bung không bị bể bể khóa luôn ừ đi lắp rồi đây là hai class mà giỡn quá rồi thôi pha cho mấy đứa gì đó uống nữa ngồi chờ gọi tầm nghiệp nữa rồi cái muỗng muỗng là mấy anh em vô vô vô anh em mình mới tập xong phải uống dòng 100% gối isolat mà cái dòng này là Lazada đảm bảo là CFM phương pháp sản xuất là là là CFM luôn đấy không làm đường anh em uống thoải mái uống dạ. sao đâu đâu từ từ nè lắc được review mấy ngọt em mở mở mở mở mở mở ra mấy hùng mở ra coi bụt mịn mở mở nắp ra đổ đây đây đây đó tròn con nó quay đi chưa lắc hả rồi rồi rồi đưa đưa thùng đưa vào đấy đây, đây, đây, đổ đổ nước cho đàn không không có cần luôn trời ơi hùng được thêm đầu tiên cái, cái xô này nó không có bọt luôn á nói chung á ở lớp ở đó là gì ở Lazada tuyên bố một câu á dịch cho tiếng việt á là cái gì á mày thấy trên label là nó có trong product tức là nó có xạo tức là em thấy á nó hiện ra nhiêu nhiêu nhiêu tất cả gì nó đây hiện ở đây là trong đây nó có chứ không phải là mấy cái thằng có ké vô làm ăn kiểu xào trẻ à. kiểu như là không phải là làm label ảo ấy không phải ảo à. Dạ. rượu ấy cái gì trên label là trong cái nên, đấy nó có. nên, nên anh anh khoái anh khoái labada là ở chỗ đó thứ nhất một cái công ty nó có máu lửa trong ngành có khát vọng đi lên khát vọng ngành gym và cái thứ hai là thành thật và thực tế thì con người, thì người ta là người đam mê trong nghề mà người ta ừ. phải uy tín chứ đúng rồi chứ đâu phải làm ăn ai cũng vậy đâu ừ. thật xong thì ít mà lý thông thì nhiều thôi nó thôi cứ uống thoải mái đi em